đầu nghe đâu đi gọi tên anh tên anh em là tin thật lung lay trong anh siêu bạch lên đây lung lai lung lai anh chỉ có một không hai không hai không cần văng tục văng tục cưng cũng không gặp tăng lực tăng lực vẫn cứ căng cực căng cực căng cực bay cao bay cả quán cứ như là duy mạnh ở mặt anh tuy thì hơi lạnh nhưng ấm áp ngay khi có em ở bên cạnh thấy anh hớt tay trên mà em gác bay lên anh đang đốt cây ben của anh bớt đây men rồi em sẽ quen ngay cầm cái đuốc trên tay anh đang bước trên mây mà em bước lên đây baby để anh là một bờ môi về tình xung quanh em cũng chỉ vun vật mà thôi họ phải xinh như em người em cần đó là tôi anh cũng đâu có sang như nơi anh. nghe đâu đây gọi tên anh tên anh em là tin thật lung lay trong anh siêu bạch lên đây lung lay lung lay anh chỉ có một không hai không hai không cần văng tục văng tục cưng sông ngập giống em như long nhật phong giật phong em phận điên trong thế xã không thật alright đêm đã anh ngày đêm lại no cry buộc anh giúp em quên ngại lâu vai tự nhà anh thì nghe nhận nhưng trọng đêm nay em sẽ bị hay sâu high lượt trên nước như là way squat tư thế như là rave bước lên trước giữa sân layer anh vẫn bệnh dụ cái đồ ngại giờ em yêu em muốn được đi đâu khi anh đã say đã phê em yêu em muốn được bên này ôi sao anh may quá đấy chỉ có một không hai không hai không cần văng tốc văng tốc cưng cũng không cần tăng lực tăng lực vẫn cứ càng cứ càng cứ càng bay cao đầy giặc năm năm làm vài hơi cho si mê cho hai ly vì anh free man như một nửa đang ở trong dreamland không một cửa vào thẳng trong tim em baby anh cứ cô làm em đúng cháy em làm chủ đấy Một đêm bất ngủ, hay chỉ ta mất chủ Quyện bắn nhau trong giấc ngủ, tôi và em ta phụ đấy Đây gọi tên anh, tên anh Em là thiên thần đông anh trong anh Siêu bạch lên đây lông mai, lông mai Anh chỉ có một không hai, không hai Thank you you